hello các bạn lại gặp nhau nữa rồi đây là cái hồ đó hồ cái dĩa của mình à, sau hai tháng mình nuôi thì à, có không không không thấy có hiện tượng là cá dĩa bệnh gì chứ phải nhưng mà mình à, có thêm một cái à, thức ăn một cái thức ăn để làm cho cái dĩa à, nó ham ăn hơn à, thức ăn đó là red zombie mà mình không có xài cho à, các bạn thường hay xài cho cá la hán đó dạ, cho nên là mình lấy đó mình à, làm cho cá dĩa luôn à, cho cá dĩa ăn luôn chứ bỏ uổng quá à, đó là cũng một người bạn của mình à, người bạn của mình à, à, cho mình cái ý kiến à. Đấy, thì mình nuôi cá dĩa thì theo kinh nghiệm do nhỏ của mình thôi nha cái kinh nghiệm này của riêng mình thì mình cũng không thể nào mà à, mình chỉ chia sẻ đến đây thôi thì các bạn thấy được thì các bạn có thể là làm đó các bạn nuôi một đồng hồ cái dĩa các bạn chơi đấy đó. thì à, ở đây mình nuôi mặt à, mặt độ là 7 bảy em 7 em thì à, hầu của mình hiện nay là hầu à, 60 nha à. nó chỉ có 60 thôi 60 4 60 45 50 thì mình nuôi được 7 em nếu mà hầu 80 á thì các bạn có thể nuôi được uh, ờ, 8 em 90 thì nuôi được 9 em đó. 1 mét thì nuôi được 10 em đó. À, ờ, 1 mét rưỡi thì nuôi uh, 10, 10, 15 em thì tùy theo tùy theo cái hệ thống lọc của các bạn hệ thống lọc của các bạn mạnh uh, mạnh thì uh, cá nó sẽ khỏe hơn đó rộng nói chung là cái chiều rộng chiều cao nó, cái dĩa nó nó không nó không cần cái chiều ờ, ờ, có thể là không có thể là không cần cái chiều dài nhưng mà nó cần cái chiều rộng và chiều cao tùy theo mỗi người thôi tùy theo mỗi người mỗi một cái ờ, người nuôi đó, người này có thể là nuôi cách này người kia thấy nuôi cách kia nhưng mình nuôi mình nuôi hiện nay là mình sử dụng cái hệ thống lọc lọc trần bách thì các bạn hay thấy rõ đó. mình đây sử dụng hệ thống lọc này thì mình thấy cái dĩa của mình nó khỏe mạnh hơn đó nó không bị ờ, thứ nhất là nó không bị rách rách đuôi nè thứ nhất là không bị rách đuôi và nó không bị nóng luôn à, cái bữa cái ngày hôm kia là mưa ban đêm đó mưa ban đêm thì à, mình thấy là à, cây hồ của mình nó bị ố luôn á bị ố luôn nhiệt độ nó giảm xuống khoảng chừng 27 28 khoảng chừng 25 độ luôn đó bắt mình mới mình mới bật sưởi à. thì cá mình vẫn không khỏe mạnh luôn ngày nào mình cũng cho ăn hết chứ không có thể nào là có người nói à, một tuần một tuần có thể là hai hai buổi thôi một tuần thể là hai một buổi bỏ ăn một lần hoặc là hai ngày bỏ ăn một à, hoặc là một tuần có hai ngày bỏ bỏ đói nhưng mà mình thấy là ngày nào mình cũng cho ăn hết chứ mình không có bỏ đói lúc trước mình còn bỏ đói bây giờ mình không bỏ đói luôn cái dĩa mình rất là dày à, mau lớn còn khỏe mạnh chứ không có à, ốm yếu có nhiều người nói ờ, mình cho ăn quá nên no nó no nó cũng bệnh và mặt bạc sưởi bạc sưởi liên tục mình thấy là mà mình thấy là sưởi thì ờ, mình thấy là nhiệt độ lúc nào nó cũng tầm dao động từ 29 đến 30 có những ờ, lúc trời nắng á, nó, nó lên tới ba mấy luôn á nhưng mà cá gì mình vẫn sống à, cá gì mình vẫn sống thì à, mình à, có người thì à, nói là nếu, nếu mà nước đậm nhiều quá nước đậm nhiều quá cái gì nó cũng không thích hợp và nước tỉnh thì mình xài nước tỉnh thì mình xài cái hệ thống là nước là nước tỉnh các bạn nước là tỉnh có nghĩa là nó không có động nhiều quá không có động nhiều quá cho nên cái dĩa mình thấy mình thấy nó nó rất là phát triển ok đó, đó. À, về vấn đề sinh sản đẻ thì mình không thấy nữa nuôi mình nuôi cả năm nay rồi mình không thấy bắt cặp đẻ gì hết mà thấy là mình chết tàu bao cũng còn mình chết tàu bao cũng còn vậy thôi thì ngày hôm nay chỉ có chỉ có đơn giản vậy thôi cái kinh nghiệm không thấy mình không thấy kinh nghiệm ờ, nào gì mình chỉ xài là vi sinh à, mình cũng khuyến cáo các bạn là nên xài những vi sinh như là uh, vi sinh hơi mất tiền chút à, vì những vi sinh 50 ngàn thì mình thấy nó không uh, ở đây thì mình chưa mình mình lúc nào mình cũng xài extra bio hết à, và mình kèm thêm là Zabi mình kèm thêm Zabi và uh, sắp tới mình sẽ xài uh, multibio à, tại vì multibio nghe đồn đâu là có uh, phân quỷ uh, có phân quỷ phân luôn khỏi cần phải ờ, hút phân nữa. mình ờ, thử ra mình nghe đồn thì như vậy mình thử thử coi sao sao bây giờ mời các bạn ờ, theo dõi cái quá trình mình thay nước chơi